Một thời, Thế Tôn ở giữa dương chúng Koliya, tại thị trấn Kaka Prapacha, rồi Bia Grapacha đi đến đảnh lễ Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ hưởng các dục vọng, sống trói buộc với vợ con, dùng hương chiên đàn, đeo vòng hoa, thọ lãnh vàng bạc Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, để chúng con được hạnh phúc, an lạc trong hiện tại. Này Bia Biagravaja, có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại. Thế nào là bốn? Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng và điều hòa. Ở đây, này Bia Grapvaja, Phạm làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc làm bất cứ nghề nào. Vì ấy phải thiện xảo với nghề, làm việc không biết mệt, biết suy tư, tìm hiểu vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. Ở đây, này Bia Gravaja, những tài sản thu được do sự siêng năng, tháo vát, do bàn tay, mồ hôi và công sức đúng pháp. Vị ấy biết giữ gìn, bảo vệ, không để thất thoát. Đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ. Ở đây, này Bia Gravaja, sống tại làng hay thị trấn có những gia đình mà những đứa trẻ được lớn lên trong giới đức. Những người lớn trưởng thành trong giới đức đầy đủ lòng tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Vì ấy phải làm quen, nói chuyện và học tập theo. Đây gọi là làm bạn với thiện. Ở đây, này Bia Gravaja, biết rõ tài sản nhập và xuất, sống một cách điều hòa, không quá phung phí và không quá bỏn sản. Đây gọi là sống thăng bằng và điều hòa. Này Bia Gravaja, bốn pháp này đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại.